Xin chào anh em thì hiện nay có rất nhiều anh em đang quan tâm tới dòng máy nghe của tài xỉu thì clip này tôi xin chia sẻ anh em để anh em hiểu rõ hơn thứ nhất là cái chức năng và nhiệm vụ của nó như thế nào và thứ hai là cách sử dụng ra sao để em hiểu rõ hơn về nó anh em nhé thì đây nó là cái mẫu máy nghe của tài xỉu đã được tôi chế vào cái vỏ điện thoại đây đấy để tăng cái sự tự tin anh em à, mang vào sân chơi của mình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 nó chống mọi tiếng ồn anh em nhé đấy, anh em vào sân chơi bất cứ sân chơi nào nó cũng có tiếng ồn đấy thì cái máy nghe này nó sẽ loại bỏ mọi tiếng ồn đấy để tăng cái độ chuẩn xác cho nó anh em nhé thì cái máy nghe này nó có thể nghe được tất cả các loại hồ tài xỉu đấy hột chợ hột công chuyện hay cắt âm bo tròn hoa tiếng đều được anh em nhé thì với cái máy nghe này đây là cái công nghệ mới nhất của năm 2020 nó rất phù hợp cho anh em làm tay quan anh em đến sân chơi người ta anh em không luồn được đồ vào nắp đĩa quân hột của người ta anh em nhé thì tôi có chuẩn bị cho em một số hột trợ đây và tôi đã thử nước muối cho anh em anh em nhé đây, tôi sẽ dùng đũa để lấy ba hột bất kỳ anh em nhé đấy anh em lưu ý nhé hột gì cũng được hột trợ hay cắt âm bo tròn phá tiếng đều được em nhé đấy anh em đến sân chơi người ta anh em không cần quan tâm sân chơi đó sử dụng nắp đĩa gì hay quân hột gì anh em nhé đấy tôi không chạm tay vào hột thôi anh em thì à, với cái máy nghe này đấy đấy thì nó có độ chuẩn xác là lên đến 90 phần trăm cho anh em nhé chứ không có cái nào được tuyệt đối 100 phần trăm 10 chén thì chắc chắn anh em được 7 đến 8 chén anh em nhé đấy vì bản thân của nó là nghe âm thanh để phân tích cho nên là nó không thể tuyệt đối 100 phần trăm được giống như anh em nói chuyện với nhau thôi đôi lúc anh em cũng không nghe rõ đấy anh em nhé thì à, tôi sẽ chứng minh với anh em nắp đĩa quân hồi của tôi nó là hoàn toàn bình thường thì trên tay tôi đây thanh lâm châm đây lâm châm trắng rất là hít anh em nhé à, hột tùng hít đây đĩa cũng vậy anh em nhé nắp đây nếu nó là đồ công chuyện đấy anh em thử lâm châm này thì chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé đây lắc chợ đây thì phải là xoay xuyên anh em nhé đấy đĩa cũng vậy đây hoàn toàn bình thường nhé thì những bước kiểm tra này cũng rất là quan trọng em nhé thì anh em trước khi chơi ấy, nếu được kiểm tra thì em kiểm tra thật kỹ cho tôi Đấy, hột rất là trong nhá vì nó là hột trợ mà nhé đây em rõ hoàn toàn bình thường Đấy, anh em lưu ý nhé nếu nó là hột công chuyện đấy anh em xoay đèn flash này chắc chắn nó sẽ gợn đục không bao giờ trong suốt ngày anh em nhé Đấy, thì với cái máy nghe của tài xỉu này đấy thì nó có khoảng cách là tầm một mét rưỡi đổ lại đấy là cái phạm vi hợp lý nhất anh em nhé anh em lưu ý tôi đấy để tôi đã kiểm chứng rất là nhiều rồi cái phạm vi đấy là nó sẽ nghe âm thanh và nó báo dung cho em được chuẩn xác nhất anh em nhé thì với cái này là công nghệ mới cho nên nó sẽ báo tài xỉu tương ứng một nhịp dung anh em xỉu hai nhịp dung anh em tài anh em nhé thì à, để làm clip thì tôi sẽ để đây để tôi test thử cho anh em Đấy, thì trước khi test thử thì tôi cũng xin phép là bật cái đồng hồ bấm giờ lên để chứng minh với anh em clip của tôi nó là hoàn toàn là bình thường không chỉnh sửa không cắt ghép bất cứ gì anh em nhé đấy anh em lưu ý nhé máy báo một dung thì anh em xỉu máy báo hai dung thì em tài cho tôi anh em nhé máy báo hai dung đây anh em ấy tài cho tôi tài này 12 nút này máy thì rung rất êm em nhé không biết anh em xem qua video anh có cảm nhận được không đây tôi để dịch đây để nó phát ra cái tiếng kêu to hơn anh em nhé Đấy, anh em vào sân chơi ấy, người ta có sóc dài cũng được em nhé vì bản thân những cái máy nghe của mình ấy nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống địa để nó phân tích và nó báo rung ngược lại cho em biết nhé máy báo một rung thì em lấy xỉu xỉu này chín nút này Đấy. thì đây luôn là cái công nghệ mới nhất của năm 2020 anh em đang quan tâm đang tìm hiểu đúng không ạ thì anh em có thể liên hệ với tôi hoặc đến trực tiếp nhà của tôi để anh em kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó em nhé máy báo hai dung anh em tài tôi tài này 15 nút rất ok đấy anh em lưu ý nhé nắp đĩa quân hột gì cũng được vì bản thân của mình đấy là nó được lập trình sẵn âm thanh của sáu mặt nhất nhị tam tứ ngũ lục khi cái hột tài xỉu nó rơi xuống đĩa đấy đấy mỗi hột nó sẽ phát ra một cái âm thanh khác nhau thì cái máy mình nó sẽ nghe và nó nhận biết được rồi nó sẽ phân tích nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu nhé máy báo một dung anh em lấy xỉu của tôi xỉu này 8 nút thì cái máy này thì dung rất là êm nên em yên tâm thôi anh em để trong người một mình anh em cảm nhận cái nhịp dung của nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được nhé anh em cứ yên tâm cho tôi đấy, sóc xong hai ba giây là máy nó phân tích xong nó báo dung cho em biết anh em nhé máy báo một dung anh em đánh xỉu của tôi xíu này đây tôi sẽ cầm trên tay nhé đấy nếu anh em cứ để trong người ấy, thì không hề phát ra tiếng kêu anh em nhé một mình anh em cảm nhận cái gì dung của nó đấy anh em theo không hề phát ra tiếng kêu nhé máy báo hai dung anh em tài tôi tài này 14 nút đấy rất là hiệu quả thôi đấy thì với cái máy nghe này đấy 5 đến 10 ngày tùy thuộc vào tần suất anh em à, chơi nhiều hay chơi ít thì em thay pin cho tôi anh em nhé máy báo hai dung anh em đánh tài tôi tài này đấy, rất ok nhé đấy chống mọi tiếng ồn anh em nhé đấy. đấy anh em yên tâm mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì anh em nhé đấy đấy thì cái công nghệ trước ấy nó không được loại bỏ tiếng ồn nên nó ảnh hưởng đến cái chất lượng đấy, cái độ hiệu quả của nó cho nên công nghệ mới này đấy, nó chống mọi tiếng ồn đấy, tăng cái độ chuẩn xác lên cho anh em anh em nhé đấy, máy báo hai dung anh em ấy tài tôi tài này 11 nút rất là ok đấy thì anh em quan tâm tới cái máy nghe hột tài xỉu mới nhất của năm 2020 này thì em liên hệ với tôi qua cái số điện thoại 0903 024 này tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video